với kiểu dáng thể thao rất là đẹp luôn Đấy, nó gần giống như một chiếc siêu xe luôn quý vị ạ Độ một chiếc xe có thể nói là rất đắt tiền luôn Cái đồ độ vào chiếc xe này nó tính đến hàng trăm triệu quý vị nhá Đấy, Và đi rất là ít thôi Chiếc xe này thì à, đi khoảng mới đi được 8 vạn cây rồi quý vị nhá Máy gầm đại chất, máy số zin nguyên bản Đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này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 sản xuất 207 nhưng mới đi được hơn 8 vạn cây thôi đấy máy số zin nguyên bản luôn gầm đại chất luôn quý vị bốn quả lốp mới tinh luôn đấy và cam kết với quý vị là không một lỗ nhỏ quý vị nhá không đâm đụng không ngập nước không có một lỗ nhỏ luôn đấy chúng tôi cam kết bằng văn bản với quý vị luôn đấy. quý vị thấy phát hiện ra bị đâm đụng hay bị ngập nước là chúng tôi hoàn trả lại tiền và nhận lại xe cộng thêm toàn bộ chi phí nếu quý quý khách hàng Đấy, cộng thêm toàn bộ chi phí cho quý khách hàng luôn Đấy và chúng tôi cam kết với quý vị luôn Một chiếc xe có thể nói chủ xe người ta yêu xe Cho nên độ chiếc xe này rất nhiều tiền Và chúng ta thấy rất đẹp luôn quý vị nhá Chưa bằng một em i10 quý vị Chưa bằng một em i10 hay là chưa bằng một em Kia Morning đời 14-15 số tự động đâu quý vị ạ Nhưng mà chúng ta đi chiếc xe này thì khác hẳn luôn à, đi trên đường thì à, mọi ánh mắt đều phải ngước nhìn luôn quý vị màu đen cũng là một trong cái màu đẹp của cái dòng Civic này đấy người ta độ rất là nhiều các cái đồ chơi trên chiếc xe này quý vị nhá đấy và độ đến hàng trăm triệu trên chiếc xe này luôn gần bằng một nửa tiền của chiếc xe này luôn quý vị nhá chúng tôi giao bán chiếc xe này chỉ với 298 triệu giá trên thì đã là chúng tôi bán tại cửa hàng luôn chưa bao gồm à, phí rút hồ sơ và chưa bao gồm phí vận chuyển cho quý khách hàng ở xa Đấy, vâng quý vị vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe Honda Civic này để quý vị và các bạn theo dõi và bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này được truyền tải đến cho quý vị ngay bây giờ một chiếc siêu xe trước hết tôi truyền tải đến cho quý vị cái mặt cabo phía trước của chiếc xe này cái mặt cabo của nó đây nước sơn còn rất là trong luôn quý vị nhá chủ chủ nhân người ta sơn cái chiếc xe này ở hãng luôn cho nên là chiếc sơn của nó rất là chất lượng Đấy, bền màu và chúng ta thấy nhìn rất là trong luôn quý vị nhá không một vết xước luôn cabo thì khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay là bị đâm đụng gì đâu quý vị nhá đây chúng ta đi vào cái cụm đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị đã được chủ nhân người ta độ tại hãng luôn quý vị nhá Đấy, độ toàn bộ à, cái đèn pha này luôn trở thành đèn bi siêu sáng này Đấy, rồi là à, hệ thống à, đèn led ban ngày người ta gọi là daylight đấy. đấy hệ thống đèn led ban ban ngày daylight đấy rồi là à, phối màu thành cái đèn pha mắt thâm quý vị nhá nhìn rất là hợp lý thể thao thời trang quý vị nhá đấy đấy là cái đèn pha bên phụ mà đã được độ đây từ bên trong lẫn bên ngoài quý vị nhá đấy, độ cái đèn pha này này rất là đắt luôn đấy. đấy. và cái hệ thống bên dưới này là cái đèn led à, đi ban ngày đây lai đấy giúp à, những cái xe đối diện chúng ta nhận diện đấy và rất là trong không có dấu hiệu gì của sự xước xác đây và cái mặt ga lăng của nó đây cũng đã được chủ nhân người ta thiết kế và độ nha quý vị nhá đặt và độ quý vị nhá đấy kể cả cái đèn à, pha phía trước bên lái này cũng vậy vẫn là đèn thâm nha quý vị nhá nhìn rất là thể thao thời trang Đấy, đèn là đèn bi siêu sáng xung quanh của cái đèn bi này là hệ thống led này rồi đây cũng là hệ thống led ừ, ban ngày này đấy rất là sáng vào ban đêm kể cả là cái đèn bên dưới này cũng là đèn led luôn và bên dưới xung quanh của nó cũng là một cái viền led đấy cho nên chiếc xe này đi vào ban đêm thì rực rỡ luôn quý vị nhá và điều đặc biệt nữa là cái ba đờ sốc này quý vị nhá cũng đã được chủ nhân người ta độ và đặt đúc nhá quý vị nhá độ và đặt đúc rất ra tiền luôn liền khối nha quý vị Đấy, không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị cong vênh đâu độ thể thao rất là đẹp luôn rất là phức tạp rất là cầu kỳ quý vị nhá cho cái ba đợt sốc này và chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị đó chính là cái phần phía trước của chiếc xe Honda Civic kể cả cái biểu tượng Honda này cũng đã được độ quý vị nhá Đấy, cho nên là giá thì hợp lý nhưng mà chúng ta lại được sử dụng một chiếc siêu xe quý vị Đấy, còn thua cả tiền xe i10 và Morning mà tội gì chúng ta phải đi i10 và Morning quý vị Rộng rãi Máy số thì cực ngon luôn Mới đi có 8 vạn thôi Và bây giờ là cái mặt la răng của nó Đây cũng đã được độ la răng hoa thể thao quý vị nhá Nhìn như là la răng của xe Audi luôn quý vị Và cái bộ border kit phía dưới này luôn quý vị Cái bộ border kit phía dưới này luôn Cũng được được chủ nhân người ta độ và đặt đúc liền khối luôn chứ không phải dán đâu quý vị nhá rất là đẹp quý vị Đấy, cái mặt la răng của nó đây như là la răng của xe Audi luôn bốn quả lốp mới tinh quý vị nhá đây chúng ta thấy 3 năm nữa chưa phải ghi đến việc phải thay lốp và nó đến từ thương hiệu Michelin của Đấy, một trong thương hiệu lốp ô tô nổi tiếng của đi rất là êm và bền quý vị rất là đẹp luôn chiếc xe này tôi phải giới thiệu thật kỹ luôn quý vị đây cái khoang lốp đây chúng ta thấy nó còn sáng sần và đẹp như thế này cơ mà Đấy. Kể cả là cái khoang lốp phía sau cũng vậy Đây, đến cái cua lốp này Cũng còn zin đét luôn quý vị nhá Đây, cái hộp của cua lốp này Vẫn còn sáng choang luôn Keo, đấy, cua lốp này Không có một tít mà tít luôn Đây, lốp này cực dày Với lốp này chúng ta đi khoảng 3 năm nữa chưa phải nghĩ đến việc phải thay lốp và nó cũng đến từ thương hiệu Michelin. Đây chúng ta nhìn cái tăng bua nó còn sáng như này, chúng ta biết là chủ nhân người ta đi rất là ít luôn quý vị nhá. Đây chúng ta nhìn cái tăng bua này, rất là ít luôn đây là răng đây không khác gì là một chiếc la răng à, của xe Audi luôn quý vị nhá và la răng này là người ta đã được độ la răng à, in la răng này là la răng để tôi kiểm tra đấy 18 inch quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn quý vị đấy rất là đẹp luôn quý vị nhá nhìn rất là bóng rất là đẹp nhá đấy đèn thể thao rồi đuôi cá đấy la răng thể thao cái bộ đây kể cả cái ba đa sốc phía sau này đây quý vị cũng đã được chủ nhân người ta đặt đúc liền khối luôn quý vị rất là đẹp luôn quý vị ơi tiền thì chưa bằng một em Civic à tiền xin lỗi quý vị tiền chưa bằng một em Morning i10 nhưng mà chúng ta sử dụng được một chiếc xe Civic bản đủ quý vị nhá gửi số vô lăng rồi là tích hợp vô lăng rồi túi khí đầy đủ hết quý vị rất là đẹp luôn hai bô cáp ở phía sau nhìn rất là thể thao quý vị đây thân vỏ thì căng đét luôn tí đi vào cái nội thất bên trong thì tôi giới thiệu thật kỹ cho quý vị đây là cái mặt la răng phía sau đây chúng ta nhìn cái tăng bô phanh này chúng ta cũng biết luôn nó còn sáng còn đẹp như thế này đấy, điều đó chủ nhân người ta đi rất là ít đây đấy chúng ta nhìn thấy chưa hệ thống thủy lực của nó đây cũng sáng trưng luôn la răng đây không một vết xước quý vị lốp đây dày bịch luôn đây cua lốp cũng còn zin đét không có tí ma tít nào luôn này khoang lốp đây đấy rất là sáng quý vị lốp thì dày bịch luôn bốn quả lốp mới và đến từ thương hiệu Michelin của Thái hết quý vị nhá Đấy, điện đây này thì tôi quay cả gầm luôn cho quý vị xem luôn Gầm của nó còn sáng còn đẹp như thế này nhưng mà Còn xanh lét là lẹt luôn quý vị nhá Như xe mới luôn Đấy là cái cam kết của chúng tôi Đấy, đây cái mặt la răng phía trước đây Cái tăng bua phanh của cái lốp trước bên phụ đây quý vị Lốp đây, cực dày luôn quý vị nhá Với giá chỉ 298 triệu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 và thưa quý vị, mỗi một video của chúng tôi thì nó thường rất là dài Nó dài khoảng 20 cho đến 30 phút cơ Cho nên là quý vị và các bạn sau khi xem xong video này thì có thể định giá và chất lượng của chiếc xe này được đến trên 90% rồi Và có thể gọi ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này Còn về cam kết, chúng tôi cam kết với quý vị là một chiếc xe đại chất Máy số đại chất, gầm đại chất, gầm chắc nick luôn nhá Đấy và một chiếc xe còn rất là mới luôn Đấy Bây giờ là vào phần nội thất bên trong của chiếc xe này Đây Đi vào nội thất bên trong của chiếc xe này thì chúng ta thấy đây Đấy cái mặt tắp lô tắp bi rồi đây, Các cái cửa gió Rồi là người ta đã sơn vân gỗ rất là cầu kỳ luôn quý vị nhá Đấy đây đã được độ cái màn hình Android Rồi cho chúng ta thấy các cái nút điều khiển đây chúng ta thấy không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá Đây các cái nút điều khiển cũng vậy không bị mòn mờ một chút nào luôn quý vị đấy vô lăng này đấy các cái khóe vô lăng này chúng ta thấy đây mặt mặt phím còi đây đấy chúng ta thấy chưa và đã được độ vân gỗ rất là đẹp vô lăng không bị mòn mờ một chút nào luôn kể cả là cái mặt phím còi này quý vị nhá rất là đẹp luôn quý vị đấy không bị mòn mờ một chút nào luôn cửa sổ trời này rồi là gãy số vô lăng này đấy rồi là tích hợp vô lăng này đầy đủ hết quý vị nhá đấy rồi là camera giám sát hành trình này đấy rất là đầy đủ quý vị đấy rất là đẹp luôn quý vị ơi đây ốc thì sáng choang này đấy các cái dấu ốc vẫn còn nguyên này. đấy thấy đây chúng ta nhìn cái chốt cửa chúng ta biết luôn nó còn sáng còn đẹp như thế này có con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá đây ghế là vẫn là ghế da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá và cũng còn khá là đẹp luôn kể cả cái lót sàn này người ta cũng bọc lót sàn 5D rồi quý vị nhá rất là sáng đẹp và rất là sang trọng luôn kể cái tabi bi này đây chúng ta nhìn thấy nó sáng chưa đấy vân gỗ tử tế cho quý vị nhá đấy đây kể cả phần phía dưới đây nó còn sáng trưng luôn đã được bọc vân gỗ rồi quý vị nha rất là đẹp luôn keo chỉ thì cam kết với quý vị đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đây các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết đây hàng ghế thứ hai của nó đây đấy vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn cái tabi cửa sau bên phụ đây quý vị cũng sáng trưng luôn đấy và đã được bọc vân gỗ đây Sơn vân gỗ Rất là đẹp luôn quý vị Đấy kể cả các cái tay cửa vẫn còn sáng trưng Tắp đi cửa sáng choang Đấy các con ốc đây chúng ta thấy Đấy vẫn còn nguyên dấu của nhà sản xuất chứ quý vị nhé Chưa một lần động chạm cửa lên một lết Chưa một lần mở đâu quý vị Đây keo chỉ của nó đây Không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu Đấy các cái à, ốc này chưa một lần mở quý vị nhá máy thì chúng tôi đang nổ máy nổ cực ngon luôn cực êm luôn quý vị nhá đây chúng ta nhìn thấy vô lăng của nó đẹp chưa ấy mặt phím còi rồi là táp bi cửa đấy rồi là màn hình Android đã được tích hợp rất là nhiều các tính năng trên chiếc xe này rồi quý vị nhá YouTube, Facebook rồi là Zalo đầy đủ hết quý vị tích hợp trên chiếc xe này quý vị nhá. Google Maps. Đây các cái phím này chúng ta nhìn các cái phím bấm của nó này. Những cái xe khác yếu điểm của chiếc xe này là nó hay bị trượt chặt ở đây này hay bị mất màu đây là những chiếc xe này thì còn sáng choang luôn quý vị nhá đây cái mặt tắp lô của nó đây tắp đi cửa của nó đây chúng ta nhìn nó đẹp như này đấy rất là đẹp luôn đấy mặt vô lăng đây tắp đi cửa bên lái đây các phím bấm lên xuống kính đây các con ốc này chưa lần mở đây sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn đây phần nhựa phía dưới đây chúng ta thấy nó sáng chưa cực đẹp nha quý vị nhá đấy đây các con ốc này như vậy chúng ta thấy vẫn là zin của nhà sản xuất luôn trước là động chạm luôn quý vị đây chỗ cửa đây sáng trưng trừng trừng luôn quý vị nhá đấy và đây là cái hàng ghế thứ hai của nó đây vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đấy đây cái tabi cửa sau đây chúng ta thấy đẹp chưa rất là sáng luôn quý vị nhá đấy các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê màu lết vẫn còn sáng trưng ghế sau đây vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đây, cái cốp sau đây quý vị đấy Cốp sau đây đã được dán chống ồn xung quanh xe Kích còn mới tinh này Chưa thèm chạm đất luôn Đấy, Đã được dán chống ồn quanh xe rồi quý vị nha Nỉ mới tinh đây Đấy nỉ mới tinh này Đấy Dán chống ồn quanh xe rồi Đây Đấy, các cái chốt này đấy vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất đây Đấy Rất là đẹp luôn đây Gầm của nó đây Đây Đang nhìn thấy hai con ốc kia chưa Vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất đây Ống bô đây Tôi thấy xanh lét chưa Đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn nhá quý vị nhá Còn bây giờ tôi xin phép quý vị đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ và bây giờ đi vào phần động cơ của chiếc xe này thì chúng ta mới thấy cái độ chất của nó như thế nào đây chúng ta thấy chưa đây từ con ốc một đây vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất một luôn đấy từ cái rắc cắm này vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất luôn máy nổ cực êm luôn quý vị nhá máy đang nổ quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy máy đang nổ luôn máy nổ cực êm luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị đây chúng ta nhìn thấy đèn của nó đẹp chưa ấy đèn led đây rồi đèn đây lai ấy thay đổi theo ờ, theo theo ờ, điều khiển luôn quý vị đấy đã bắt đầu nó lại nháy kiểu khác rồi rất nhiều chế độ nháy quý vị nhá rất là đắt tiền cho chiếc ờ, bộ đèn này luôn rất nhiều chế độ nháy luôn đấy lại chuyển sang hệ thống chiếu sáng ban đêm rồi đấy bốn quả đèn led ở phía trước rất là đẹp luôn quý vị máy thì đại chất nha máy sáng choang luôn zin đến từng chi tiết là zin đến từng con ốc một luôn quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn đây nhận thấy là như vậy đây ốc chân máy của nó đây đấy nhìn thấy chưa không có dấu hiệu gì của sự xước xác đâu quý vị nhá và quý vị thân mến vừa rồi thì tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý vị chiếc xe Honda Civic sản xuất cuối năm 2007 nhưng mới đi được rất là ít thôi và chúng tôi cam kết với quý vị là một chiếc xe còn đại đại chất quý vị nhá Đấy, đi cực sướng luôn không Chúng ta hãy đăng ký và gọi điện cho tôi để đi thử chiếc xe này Khách hàng đến mua phải đi thử Chúng tôi mới bán nhá Và chúng tôi đang ra bán với giá 298 triệu Chúng tôi bán tại cửa hàng luôn cho một chiếc xe số tự động bản đủ Bản full Đấy, bản full Thì nó có túi khí rồi là vô lăng tích hợp gãy số vô lăng Số tự động, cửa sổ trời Đầy đủ hết Điều đặc biệt chiếc xe này được độ rất là nhiều Đấy, từ đèn rồi là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 đi không có một tiếng động không có một tiếng ồn luôn chủ xe người ta đã uh, chống ồn xung quanh xe rồi này, từ những cái viền inox này đấy đầy đủ hết các cái tay cửa này các cái viền inox này đấy rồi là các cái răng, đấy, đấy răng chống ồn đầy đủ hết đây một chút nội thất màn hình android vô lăng thì siêu đẹp nhá điều đó chứng tỏ rất là ít đi đây hàng ghế thứ nhất đây rất là đẹp luôn các cái chốt cửa đây sáng trưng luôn quý vị nhá đấy, di đến từng chi tiết di đến từng con ốc một quý vị nhá đấy đây hàng ghế thứ hai đây vẫn là da xịn của nhà sản xuất đây cái tab đi cửa của nó đây rất là đẹp chưa cái con ốc này chưa một lần mở nha quý vị nhá đấy chưa một lần động chạm cờ lên mà lên đấy phần nhựa phía dưới này đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy máy thì đại chất máy đang nổ mới nổ tức êm luôn quý vị nhá đấy còn bây giờ là một chút cái nội thất từ phía bên lái sau đó chúng tôi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây rất là đẹp rồi quý vị quan tâm nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi theo số điện thoại là 097 là đây chốt cửa đây quý vị đấy các con ốc này đây chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết quý vị nhá rất là đẹp luôn với giá bán chỉ 298 triệu đây tắp đi cửa của nó đây cho một chiếc xe số tự động không bằng tiền i10 Đấy, trần của nó đây cũng đã được trần 3D rồi Chống nóng và nhìn rất là thể thao luôn nhá Riêng xe này bọc trần 3D thì lại rất đẹp luôn quý vị Đấy, đã được ờ, bọc sơn inox xung quanh xe tạo trở đây Rồi là lót sàn 5D rất đẹp luôn Tạo cho chiếc xe này nó thể thao, thời trang nha quý vị nhá Vâng, vừa rồi tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý vị chiếc xe Honda Civic Một chiếc siêu xe được truyền tải đến cho quý vị Và bây giờ